đây chị Bích siêu âm rồi đó dạ. nhà cái nghe điện thoại rồi Hả? Không muốn lên <laughs> cộng mà đúng không giờ dạ, hai cộng năm